đặc biệt là hôm nay tôi được diện kiến với lại ông Mai Quyền Linh là một người tôi à, rất khâm phục Quyền Linh là một người có nghị lực vươn lên vậy đó nhưng mà với những cái việc làm nữa của Quyền Linh làm cho tôi khâm phục hơn ngày tháng dịch bệnh diễn ra rất ác liệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ thì Quyền Linh ngày ngày làm công tác thiện nguyện hình ảnh đó trong tôi cảm ơn chú con rất là thích cái truyền thống của gia đình mình ý. với lại là lúc mà con nhìn vào chú với cái cách mà chú miêu tả về vợ mình ý, thì con có một niềm tin hơn về bạn con nghĩ là bạn cũng sẽ yêu thương vợ với lại là ghi nhận những cái cái mà vợ mình ừ, kiểu hy sinh cho gia đình nên là con cũng rất là kiểu thích cho gia đình mình <laughs> có lẽ em xin nhường nhà gái giới thiệu trước à hay à, quá hay lady first mời nhà gái Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. À, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Quảng Bình. Hiện tại là em đang là chuyên viên marketing và đang sống và làm việc tại quận 7. Tên nghe rất là lãng mạn luôn ha. Mời em. À, em ờ, xin chào ờ, MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể ờ, khán giả trong trường quay. Em tên là Trần Tuấn Cương, quê ở Nam Định, sinh ra ở Lạng Sơn, học đại học ở Thái Nguyên và hiện đang sinh sống làm việc tại Đồng Nai. <laughs> nhiều nơi quá ha nghe cái tên là thấy mệt rồi đó không có nhường ai chân á là đúng rồi bên kia lãng mạn bên đây cứng ngắc không vâng, nhưng cũng không cứng ngắc lắm đâu cũng có lúc mềm nữa. lúc <laughs> rồi mà em làm công việc là bác sĩ hả dạ em ờ, nói ngắn gọn là bác sĩ nói dông ờ, dài ra là nhân viên tư vấn theo dõi và chăm sóc sức khỏe chuyên môn chính là gì là chuyên môn chính là bác sĩ ờ, khoa ngoại của bệnh viện nhi đồng đồng nai à khoa ngoại tức là luôn chăm sóc em bé đó ha dạ đúng liên quan tới em bé là lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng hết đó nha dễ thương lắm á rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình luôn đi em trai về khuyết điểm thì có lẽ là nhiều hơn ưu điểm khuyết điểm của em khuyết điểm lớn nhất đó là em hay quên bác sĩ mà quên ừ. hay hay quên mấy thứ lặt vặt thôi à chứ đừng quên nha có ờ. sỉ mổ quên cái kéo là mệt lắm à, cái đấy thì em chưa gặp chưa xảy ra đối với em bao giờ em là hay quên như thế này ví dụ như là buổi sáng em hay dậy sớm em nấu đồ ăn đem đi à, nhưng mà nấu rất là ngon rất là thơm cuối cùng đến trưa mới phát hiện ra là mình quên không đem đi thế là lại phải chạy về lấy ví dụ như vậy vậy là nặng rồi đó nha <laughs> này quên cũng cỡ tôi chứ không phải vừa đâu khuyết điểm nữa là em không biết cua gái này là ưu đếm đó chứ đến nỗi mà bản thân của em còn phải bảo với bố em là bác ơi bác phải dạy anh cương cách tán gái đi em có mấy mối tình rồi em ờ, có ờ, ờ, ba uh, uh, mối tình uh, chính thức là gặp mặt và một một mối tình uh, online thời còn sinh viên năm nhất mối tình vừa kết thúc ừ, cách đây hai tháng chưa biết cua ai đó sơ sơ thôi đó cho, cho bà mối biết tình hình bên nhà gái ưu điểm khuyết điểm sao nè à, về ưu điểm thì em là một người rất là nhân nhàn hoạt bát học mọi cái đều rất là nhanh nói chung là cũng vui vẻ hoạt động về khuyết điểm thì ờ, em rất là mù đường dù em đã đi con đường đó rất nhiều lần rồi nhưng mà em vẫn không có thể xác định được phương hướng với lại là một khuyết điểm khác nữa là em cũng không có ờ, đảm đang lắm trong cái vấn đề nổi trợ bếp núc <laughs> Ờ, ừ. chị thấy bên kia là nội trợ bếp nút là giỏi đó hồi nãy tự khen là mình nấu ăn ngon đó chỉ có điều là mai mốt nấu xong thì em chỉ cần nhắc nhở là anh ơi đem đồ ăn đi làm là được rồi em ờ, mới học xong em vào đây làm á thì một là khoảng cách và hai là cái môi trường mới cái cuộc sống mới thứ nữa là lúc đấy à, bà nội em vừa mới mất cho nên là cái tâm lý của em nó không ổn định không ổn định đấy là chưa biết à, nhường nhịn chưa biết nhẫn nhịn rồi còn gì nữa em em chỉ thấy cái khuyết điểm lớn nhất của em đấy là đặt cái tô của mình cao quá mà chưa biết nhẫn cao quá rồi đường tình duyên bển mấy mối tình chính thức thì à, chỉ có một mối tình thì mối tình đó khá là lâu từ hồi cấp 3 được rồi tôi chịu chàng trai này này nha ừ bởi vì chàng trai này là cái người biết nhìn nhận về cái thiếu sót của mình đúng rồi nhìn nhận Chà cái mặt phục thôi chàng trai không biết cô gái chị nghĩ chắc là do em thụ động trong chuyện tình cảm đúng không ờ, có lẽ là vậy rồi giờ là mình đã sẵn sàng cho một cái tình yêu mới chưa em đã chín chắn chưa tình yêu mới chín chắn em tự tin về điều đó tự tin là mình chín chắn rồi đúng không dạ. vậy hình mẫu của mình sao mình nói luôn nè thì, à, ngoại hình thì em không có quan trọng em bác sĩ mà em điều chỉnh được ví dụ cân nặng thì có thiếu quá thì em chăm sóc cho ừ. lên còn ừ. mập quá thì em lôi đi tập thể dục cho ốm bớt đi thậm chí trạng thái tâm lý bác sĩ cũng điều chỉnh được chứ bộ dạ đúng rồi ờ đâu có gì lo đâu có một nhu cầu nhu cầu gì là ờ, chân thành và không giả dối rồi để tôi qua tôi hỏi nhà gái coi có chân thành không không lẽ đi lên chương trình nói không tôi giả dối lắm chào cô gái uh, xinh đẹp con chào chú ừ nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện bên kia mình có cảm giác có một cái gì đó hợp hợp với mình hay không con cảm thấy là bạn bên cạnh cũng khá là thật thà với lại là công việc thì cũng không ổn định đúng rồi thật thà ta mới khai rõ ràng vậy ha bây giờ cái mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình là người như thế nào con muốn bạn trai của con cao hơn con để có cảm giác là được che chở ấy ạ con muốn người bạn trai của con có vẻ ngoài nam tính có nghĩa là nam thì con chia ra làm hai loại là một người là dễ thương thương với loại nam tính thì con thích nam bạn nào con nhìn nam tính rắn rỏi à ta hay nói là là ờ, trai bụi bụi chút á ha dạ vâng Thì anh đang ngồi vậy nè cái anh nghe muốn nhìn đàn ông nam tính cơ không ông làm gì à, mình không thích đàn ông ở ở cái đức tính gì con không thích đàn ông ở cái đức tính là kiểu nói mà không làm bác sĩ nói là làm đó bác sĩ nói chữa bệnh là chữa bệnh đúng Chứ... rồi ừ. bây giờ tiêu chí nhà gái đưa ra mình cảm giác mình có khoảng bao nhiêu phần trăm đáp ứng được một trăm phần trăm một trăm phần trăm luôn trời ơi quá trời tự tin thấy rồi chưa? thấy bác sĩ của tôi chưa nhà gái đi với ai đi với ai cực dạ con đi với những người bạn thân của con à, dạ xin chào à, bên nhà trai à, chào anh và chào à, chú Hiền Ly cùng với lại chị nhà trai của mình thì em thấy thứ nhất là về cái công việc thì nó giống như xương á thì là một công việc cũng ổn định và em đánh giá rất là cao về cái công việc bác sĩ tại vì đặc biệt là trong thời gian mà dịch giả như vậy thì cũng rất là vất vả nhiều cái thứ hai là về tính cách thì em thấy là bạn là một người rất là um, chân thật uh, có sao thì mình nói đúng như vậy uh, về um, về đặc điểm về ngoại hình mà xương có muốn một bạn là phong trần một bạn hơi bụi bụi thì ở đây mình thấy là tương đối ổn <laughs> về phía của Sương thì cũng rất là mong muốn là Sương có thể tìm được một uh, bạn nam có thể đồng hành với Sương trong khoảng thời gian em nghĩ là có thể càng dài càng tốt sắp tới rồi cảm ơn cảm ơn những người bạn tuyệt vời cương đi với ai cương dạ em đi với bố mẹ của em ạ à vậy à xin chào uh, ông mai quyền linh bà mối Ngọc Lan. Xin chào uh, cháu gái. Dạ. Tôi xin uh, tự giới thiệu tôi là Trần Minh Cường, là cha của Tuấn Cường. Bên cạnh tôi là thủ trưởng của tôi. Đặc biệt là hôm nay tôi được diện kiến với lại ông Mai Quyền Linh là một người tôi uh, rất khâm phục. Quyền Linh là một người có nghị lực vươn lên. Vậy đó nhưng mà với những cái việc làm nữa của Quyền Linh làm cho tôi khâm phục hơn. Ngày tháng dịch bệnh diễn ra rất ác liệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ thì quyền linh ngày ngày làm công tác thiện nguyện hình ảnh đó trong tôi cảm ơn chú bà Muối ngọc lam thì là một người đàn ông tôi cũng chỉ nói lên suy nghĩ của nhiều người đàn ông khác đó là đẹp lắm dịu dàng lắm với chương trình bạn muốn hẹn hò tôi rất ấn tượng cho nên là tôi đã nghĩ ra đôi dòng tôi muốn đọc lên chương trình bạn muốn hẹn hò mang niềm vui đến tới cho nhiều người ông mai bà mối tuyệt vời xe duyên tác hợp nhiều đôi nên tình hóm hình tế nhị quyền linh xinh đẹp tận tình đã có ngọc lan vun hạnh phúc rất thành tâm nhiều đôi bấm nút gieo mầm tình yêu à, bạn nữ cháu gái và con trai tôi thì tôi chỉ à, có những lời tâm sự thế này khi các con đã muốn được tham gia chương trình đến đây thì các con hãy cho nhau cơ hội cố gắng là chia sẻ với nhau nhiều hơn để từ đó hiểu nhau nhiều hơn cảm thông nhiều hơn các con sẽ yêu thương nhau hơn sống cùng với mẹ 30 năm trời cha hiểu hơn về mẹ và xin phép à, tôi à, được đọc tại đây một bài thơ mà tôi đã viết tặng mẹ của con trai tôi à. Trời ơi Nhân ngày mùng 8 tháng 3 Tặng vợ yêu nhân ngày mùng 8 tháng 3 Là vợ em chu đáo từng ly từng tí Lo hàng ngày so vừa bí bữa ăn Là vợ em chỉnh chu tỉ mỉ Quần áo anh không để tí nếp nhăn Là vợ em sửa túi nâng khăn anh rượu say không cần nhằn than thở Là vợ em thủ thì đêm nằm Nhẹ nhàng đầm thắm ân cần đam mê Em là mẹ, người mẹ hiền tận tụy Thức thâu đêm khi con ốm con đau Em là mẹ, người mẹ hiền chu đáo Em là tất cả với tôi Em cho tôi cả một đời được yêu Được nhớ, được thương, được chiều được sống ý nghĩa, được yêu trọn tình. Xin hết ạ. Cảm ơn chú. Cảm, à, cảm ơn chú rất nhiều những tình cảm chú dành cho tụi con và đặc biệt là chương trình nha. Dạ. Chúc cô chú mạnh khỏe. Chúng ta dạ. mở rào nào. Bắt đầu đó cương, chuẩn bị nha. Mình có à, hai món quà. Thứ nhất là bó hoa sáp. Dạ. Đó, món quà thứ hai chiếc bút đối với anh môi trường làm việc của anh á chiếc bút nó rất là quan trọng và có thể đối với cuộc sống thường ngày nó cũng là chiếc bút để ghi lại những khoảnh khắc những tâm tư hàng ngày của em và giải duy băng này nó có nghĩa là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu tình yêu thủy chung nếu như em bấm nút sẽ có một câu chuyện sau đấy chờ em em cảm ơn không biết là nhìn thấy à, à, anh em có à, cảm nhận như thế nào Em thấy anh có vẻ ngoài ưa nhìn Nhìn cũng chững chạc Anh thì à, là bác sĩ Trước kia anh anh cũng có được thừa hưởng cái khả năng làm thơ của bố anh Nãy em quên không đọc tặng chương trình Có vài câu thơ gửi tặng em Đó là Đôi nút bấm Thời gian đếm ngược Một trái tim Duyên nối tức thời Khẩn trương đồng ý em ơi Hai tay nắm chặt Mình rời trường quay ủa hai đứa giờ có cần tìm hiểu không hay bấm nút rồi đi về luôn? luôn dạ chắc là bấm nút chỉ là thủ tục ấy <laughs> trời ơi trời anh uh, chia sẻ một uh, vài điều với em như thế này môi trường làm việc của anh là môi trường rất là bận bịu rất nguy hiểm trước kia anh với bạn anh một người bạn mà anh hay đối thơ bạn ấy thì sau đấy đã gặp tai nạn điện giật và tử vong lúc đó anh không có ai anh đối thơ nữa thì cái tài năng nó cũng lụi tàn dần nhưng mà cũng may là cũng vớt vát được chút xíu để tặng em mấy câu thơ đó có làm hai câu thơ như thế này đấy là nói vui thôi ờ, nhất tâm đừng lấy chồng bác sĩ buồn lắm ai ơi tủi lắm thay tức là như thế nào có thể những ngày lễ những ngày à, đáng lẽ mà được nghỉ như là thứ bảy chủ nhật có thể được đi chơi với nhau nhưng lúc đấy anh lại có thể anh vướng trực nếu như em bấm nút thì dù có bận đến mấy anh cũng sẽ sắp xếp được thời gian cho em nếu không được cả ngày thì cũng được một vài tiếng thậm chí nếu như em chỉ có rảnh buổi tối anh cũng có thể là anh đến buổi tối rồi anh có thể tìm nhà nghỉ anh ngủ lại sáng hôm sau anh về làm việc đó là chuyện bình thường đó vậy dạ. sao em gái cảm nhận sao em um, muốn hỏi một xíu là à, tại vì em là một người kiểu hay thích trò chuyện ấy nên là với lại là cái um, cái chuyện cái tình cảm của em nó sẽ được xây dựng dựa trên cái việc hiểu nhau dựa qua qua cái việc trò chuyện thì uh, công việc của em cũng khá là bận rộn ấy thì em không biết là em có thời gian cho cái việc đó hay không Em thường rảnh vào lúc nào? Em thì à, sau khi đi làm về buổi tối Tối rảnh vào khoảng mấy giờ? Sau 8 giờ Được, anh sẽ ngày nghỉ em có rảnh không? Thứ bảy chủ nhật Dạ có, em được nghỉ thứ bảy chủ nhật ừ, Nếu mà không à, vướng trực thì anh cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật dạ. Thì anh sẽ sắp xếp ít nhất là một ngày trong tuần Để anh có thể xuống được với em Không biết là quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Ừ, quan điểm về tình yêu của em ý thì đối với em là người yêu, người bạn em mong muốn là có một người mà kiểu hai người sẽ đồng hành với nhau ví dụ như trong công việc thì sẽ cùng nhau động viên nhau để phấn đấu vươn lên hoặc là cùng nhau chia sẻ những cái chuyến đi chơi em thích đi chơi hoặc là nếu như mà bình yên thì có thể là cùng nhau ngồi đọc sách thì đó là một cái <laughs> cái đối với em người yêu và là người bạn là hai cái người đồng hành để cái mối quan hệ nó vững chắc em có thích được chụp hình không anh anh thích chụp hình lắm dạ có em <laughs> em thích chụp hình anh có mua máy ảnh để chụp dạ em nếu mà đẹp có gì đi chơi với nhau thì anh lại được uh, tác nghiệp rồi <laughs> chị cũng thích được chụp hình lắm đó nên mốt hai đứa đi chơi rủ chị đi đi dạ được nếu mà chị rảnh ừ bạn gái em không thích chụp hình không, nhưng mà chụp nếu chị mà tự nhiên không gian riêng của hai đứa ờ chị quên thôi <laughs> quên ta đang đi chơi riêng thằng nhào vô chụp hình chung để tôi chụp cho rồi rồi bây giờ hai đứa nói về vấn đề lập nghiệp đi nhà trai nói trước không biết là em có đồng ý về đồng nai sinh sống cùng anh không ba mẹ anh đã mua cho anh một mảnh đất nhỏ một ngôi nhà nhỏ ở trên đấy hiện tại anh đang sống được nhưng mà nếu mà về sau lập gia đình á thì ngôi nhà đó sẽ phải à, đập đi và xây lại ngôi nhà mới khang trang hơn Em thì em vẫn hiện tại thì em vẫn thích Sài Gòn tại vì Sài Gòn vui với lại là bạn bè này nọ trên Sài Gòn hết với lại là cơ hội nghề nghiệp của ở trên Sài Gòn cũng nhiều hơn. Trời ơi nhà gái ơi Đồng Nai ta có sân bay quốc tế Đồng Nai cũng vui mà Vui lắm luôn mà Cây cầu bắt Sông là qua Đồng Nai cũng có xa gì mấy Em cứ đi với anh khác vui <laughs> Em là em thích ờ, các địa điểm thiên nhiên Em đang có dự định đi vườn quốc gia Nam Cát Tiên Nhưng mà em thời gian bận quá chưa có được Gì vậy sao Em đi Nam Cát Tiên rồi rồi vậy mày muốn làm hướng dẫn viên cho bạn luôn Đi rồi thì dẫn con đi chứ làm gì vừa nghe Nam Cát Tiên nữa Thôi ý là em thấy Nam Cát Tiên rất là đẹp em rất là thích ừ. cái chỗ đó Đừng có dạy đồng nai chuẩn bị đất tăng rần rần luôn á không chịu tôi bấm nút rồi tôi thiệt tôi khoái này lắm á ở dưới tôi còn mấy con em nữa kìa đó. tới luôn cương đây nè cường bước tới nắm tay xương, đó hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau đó Cương nói gì đi nếu như em có bấm nút thì anh sẽ dành tất cả thời gian của mình công sức của mình và tất cả sự quan tâm anh tích lũy được trong suốt những cái năm tháng anh học năm tháng anh làm để anh cho em được một tình yêu đẹp nhất hai đứa nắm tay thấy sao cảm giác sao có tê tê rồi có gì không đối với bác sĩ thì em thấy là ấm chưa có thiếu máu đâu ừ, mạch đập lên nhiêu rồi ờ, mạch thì phải bắt mạch mới biết được nhưng đâu, mà bác thử coi là, là, là mạch có đang loạn không mạch loạn nhiều khi là bệnh ấy chị ơi không được đâu này là mạch vẫn tốt ạ có hơi nhanh một chút cảm xúc em gái thấy sao em cũng hơi hơi run một xíu có thấy thích thích gì không có có một tí <laughs> có tí tí là được rồi được rồi đó cũng chỉ cần một tí ban đầu thế là tốt rồi được. à vậy hả nào em gái có bấm hay không có không bấm em bấm chúc mừng hai đứa một chàng bác sĩ rất là có duyên nha cực kỳ có duyên có cực kỳ hài hước luôn à, nói với bố mẹ gì đi ừ, bố mẹ yên tâm ờ, con sẽ ờ, dành hết tình cảm yêu thương cho bạn em cứ yên tâm đây có bố mẹ anh anh không nói dối được đó hay câu này hay bây giờ ba mẹ của sương đang theo dõi chương trình này hương nói gì với ba mẹ của sương nữa đi con chào ờ, hai bác con hôm nay đã may mắn được bạn sương bấm nút con xin hứa với hai bác là Ờ, sẽ cố gắng quan tâm và chăm sóc bạn Sương thật nhiều bằng tất cả tấm lòng của con tuyệt vời thấy chưa Sương em nói một cái gì đó với uh, ba mẹ của bạn trai dạ con chào cô chú con rất là thích cái truyền thống của gia đình mình ấy. với lại là lúc mà con nhìn vào chú với cái cách mà chú miêu tả về vợ mình ấy, thì con có một niềm tin hơn về bạn con nghĩ là bạn cũng sẽ yêu thương vợ với lại là ghi nhận những cái cái mà vợ mình kiểu hy sinh cho gia đình nên là con cũng rất là kiểu thích gia đình mình <laughs> hay lắm em chào chị Ngọc Lan em chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả em tên là Đặng Thị Ngọc Diễm năm nay em 35 tuổi em đến từ à, Tiền Giang hiện tại em đang làm à, kế toán cho một công ty giao thông vận tải à, tại Hồ Chí Minh ạ Đang run hả? Dạ Này ôm ờ, một cái cho hết run nha Diễm qua Tiền Giang hả? Dạ Vậy là quê cùng với Linh đó nha Dạ Mời em trai Lần đầu tiên xin chào em Thi Quyền Linh, nhà chị Ngọc Lan à, Bạn gái bên kia Và quý vị khán giả có trong khán phòng ngày hôm nay là chào trân trọng nhất Mình là Nguyễn Nhân Diện Năm nay 44 tuổi Quê thì ở trở lại Tiền Giang <laughs> tiền giang luôn dạ giờ hiện tại đang công tác và làm việc là sinh sống ở bình dương thuận an bình dương ạ viện làm gì vậy? dạ nghề nghiệp của em là dược sĩ anh rồi bán thuốc hay là hiện nay là bán thuốc hay là à, là sản xuất thuốc dạ em có một cái cửa hàng của riêng em ạ à cửa hàng bán thuốc luôn dạ, hả em tự mở em quản lý của à, là chủ cửa hàng đó luôn dạ bạn diễm là ở đâu huyện nào diễm dạ em ở gò công tây ạ à à, cách xa khoảng mấy chục cây số thôi yeah. Dạ. mình nói về à, ưu điểm và khuyết điểm của nhau đi bạn gái nói trước đi ưu điểm của em á, thì là thân thiện hòa đồng với lại à, thiên về tình cảm gia đình còn khuyết điểm của em là nấu ăn không giỏi và giao tiếp cũng không giỏi còn nhà trai ưu điểm của em á, là nhậu người cũng ít rồi thứ hai nữa là không hút thuốc nhược điểm của em á, thì cũng hơi nóng tính chút nóng quá thì mình làm gì nè cũng bỏ đi đâu đó phải khóa một thời gian rồi à, cho nó đỡ chứ đừng nóng quá đừng có làm bậy nha dạ nóng quá có đập đồ được không dạ không chưa chị đập cũng sao đâu thì thứ hai nữa là nhược điểm là hơi luộn thuộn đồ đạc thì để trong phòng nhiều khi chưa ngăn nắp lắm à. tại ở con mình rồi đường tình duyên của diện là sao à dạ em có hai mối tình một còn trẻ là 23 tuổi thì cũng có quen một cô kia rồi trong cái mùa ôn thi rồi quen xong rồi tới ờ, làm hồ sơ đi thi các tường á thì đi thi xong rồi mỗi người mỗi ngã rồi ờ, mất liên lạc luôn chia tay luôn dạ người ấy rồi không biết đậu gớt rồi coi như là ừ, sao luôn rồi không liên lạc được nữa à còn dài đây gần đây thì có ờ, một mối nhưng mà ừ, nguyên nhân là có người thứ ba xuất hiện rồi thử ờ. à người thứ ba Chăm xuất biết. hiện ha không biết nhà gái sao à chị có một mối tình hà là cũng lâu rồi từ năm 2011 đến hôm nay và sau đó cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có đi đến đâu à người ta là không có kinh nghiệm luôn đó vậy hả bên đây hai mối thật ra cũng không có gì sâu sắc luôn á ừ, mẫu hình lý tưởng của mình đi ừ. trước tiên không hút thuốc rồi bên đó là không hút không thuốc hút. biết quan tâm chăm sóc và không gia trưởng á. bên đây chắc không gia trưởng ở đây cũng hiền lắm dạ nãy giờ cũng rung y chang bên bên đó vậy đó bây giờ mình mình muốn ờ, cái người bạn trai mình cao nhiêu cao hơn em một chút được không cao là có cao á nhưng mà mập hay ốm dạ, thích dạ, mập dạ, hay ốm dạ anh dạ cao lắm em gái thích mập hay ốm ừ, dạ mập một xíu đi anh ốm rồi mất công đi ra người ta nói là khó nuôi <laughs> có luôn mập có mập dễ thương lắm búp mít làm như chương trình tuyển hay sao tao tuyển mà tao đọc hồ sơ rồi tao mới tuyển giống như vậy nay hỏi lợi thôi dạ hiểu không rồi còn em trai người yêu của em thì ờ, biết nấu ăn thôi rồi thứ hai nữa ờ, hiền rồi biết ừ. lễ phép gia đình rồi hai chung thủy dạ à, à, ai người ta cũng mong muốn có bồ vậy hết trơn trọi anh dạ cái dạ. điều gì anh không thích nè không tâm mình cái ù xăm nhỏ nhỏ cái trái tim ngay trán này được không không có ai mà đi xăm trái tim ngay trán hết trơn không trội ví dụ nhỏ nhỏ lỗ ví dụ cũng kỳ cục hay xăm cổ tay ờ, con gái giờ hay xăm cổ ừ. tay dễ thương xăm lắm. gì đó được có thể chăm trí được được đúng không ờ nhỏ nhỏ hình... dễ thương mà thẩm mỹ đẹp mà liễu bự quá thì thật ra xăm mình nó là một cái nghệ thuật biết về nó thì thật ra nó rất là đẹp luôn á nha mỗi một hình xăm nó đều có một cái ý nghĩa khác đúng rồi hình xăm cũng không phải nói lên tính các con người có nhiều người xăm nhưng người ta rất là hiền qua tôi coi coi có xăm mình đúng không đó không sao coi chào em gái tiền giang dạ có xăm mình không dạ không có không dạ không có à. chắc không chắc à nãy giờ yêu cầu nha, trai đưa ra đó mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm đáp ứng được cái uh, thủy không xâm mình <laughs> bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được gia đình em cũng hối lắm rồi hối lắm rồi hả nếu mà uh, có điều kiện thì là năm nay hoặc là năm sau thì cũng được à ngon năm nay luôn á chứ bên đây cũng lớn rồi năm nay được năm đó. nay lấy được giờ mới đầu năm à tôi thấy nhà trai tôi tôi tôi, tôi chịu ờ, cái ờ, ý kiến bên nhà gái rồi đó N trong năm nay được không dạ được chị dạ, quá được đúng không dạ. Ừ, bên đây cũng ngon lắm càng tốt được à, <laughs> đó bây giờ là anh đi với ai dạ đi với mợ sáu ạ à. có một cậu với dạ. mợ mợ sáu dạ, mợ sáu à, kính chào ờ, tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình bạn muốn hẹn hò à, qua cái trao đổi uh, ngắn trên chương trình á, thì à, cậu mợ nhận thấy là cháu gái có một gương mặt rất là dễ nhìn hiền và có công việc ổn định công tác cũng tại à, thành phố Hồ Chí Minh là cũng thuận tiện à, cho nhà trai cháu trai cũng Bình Dương thì lên xuống cũng gần thì cậu mợ cũng mong muốn rằng là à, hai cháu à, tạo một cái cơ hội để tiếp cận và đi đến hôn nhân một cách sớm nhất xin dạ. à, cảm ơn mợ Thảo cảm ơn mợ thống nhất nha nhà gái em đi với ai vậy dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ à. con xin chào cô chú bên đại diện nhà trai chào anh quyền linh chào chị ngọc lan à, em làm chung với diễm cũng được 2 năm thì diễm là người rất là hiền lành sống tình cảm là người phụ nữ của gia đình theo yêu cầu của anh thì em thấy diễm rất là phù hợp em chỉ mong là anh à, nghiêm túc trong tình cảm và nếu như mà anh và diễm có duyên á, thì mong anh là chăm sóc và quan tâm diễm nhiều tại vì em thấy diễm rất là chân thành một cô gái rất là tốt rồi cảm ơn em gái mình à, cùng là dân tiền giang hết nó dễ tìm hiểu ha dạ. dễ nói chuyện với nhau mở rào bắt đầu đi diện bước qua liền chào em dạm ngõ luôn lần đầu tiên em có món quà trên tặng em không dạ em cảm ơn dạ em cũng cảm ơn anh bạn cảm ơn ừ, anh nhìn em thì xinh xắn dễ thương ừ. em à, mà nãy em nói em công tác kế toán ở thành phố mà ở quận mấy vậy dạ em làm ở quận tân bình đó anh à vì cũng gần anh ở bình dương dạ cái quan điểm hôn nhân của em thì sao dạ vô liền quan điểm của em là Lẹ chung thủy san sẻ và cảm thông anh thì có điều đó anh đã đặt cái điều đó mà trung thủy nãy anh đang hàng đầu dạ. tham gia cái gia trưởng hồi nãy em có nói thì anh không có gia trưởng đâu dạ. ừ con tính anh này cũng hiền lắm dạ thì hiện tại thì ờ, vô vô liền anh kinh doanh làm ăn ờ, bình thường thôi rồi cái gì anh thấy thì anh sao còn cái toán của em thì bây giờ ở khu công nghiệp anh ở gần khu công nghiệp này cũng nhiều lắm dễ nhanh lắm dạ có điều kiện thì mình về chung cũng tiện ha còn em vô cho hoài trời vô liền vô tấn công liền thấy không thì em đến đây á là cũng muốn là cho mình một cơ hội và cho người đối diện một cơ hội ừ, anh cũng vậy <laughs> dạ thì tôi Chị bấm nút luôn hả ủa vậy là xong rồi hả ừ xong rồi đó hả được dạ, không vậy quá được chị quá bấm được nút đi quá được, được, bấm, bấm nút đi hả? bấm nút đi bây giờ bây, bây giờ hai người tiến tới nắm tay nhau cái có được không cho nắm tay em ừ nắm tay anh rồi anh anh gửi một anh một ca khúc như là tình ngàn có nhau okay. anh không tìm người yêu lý tưởng đâu em anh không tìm người yêu tuyệt đối đâu em Anh không tìm người yêu Nhan sắc mị miều Người yêu đài cát <laughs> Cắm hoa lụa là vàng son Anh không tìm người yêu thái trắng đội đen Anh không tìm người yêu say đắm sao hoa Anh không tìm người yêu ngọc ngà Cao quý vàng son em ơi Hay quá được hay không các bạn sẽ quyết định ngay tức khắc bằng nút bấm của mình chứ nhà trai tôi muốn lấy vợ lắm rồi đó lấy vợ đi làm chủ tiệm thuốc chúng ta chờ trong giây lát một hai ba hết thời gian bấm nút đã chính thức mình hẹn hò với nhau rồi bây giờ mình nắm tay nhau nào nắm vậy nè sang tan tay vô nó xì tin dâu chút xíu đó được không cho được bây giờ là chính thức hẹn hò với nhau nha không e ngại gì nữa nha được chưa diễm anh nghĩ rằng đúng với người em à, đúng. đã mong muốn đó chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu em tên là gì Dạ, em tên là Kiều Diễm ạ Kiều Diễm Dạ Hèn chi quá sức là Diễm Kiều à, Diễm hiện giờ là đang làm việc ở đâu? Dạ, em bây giờ đang làm nữ hộ sinh tại trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh À vậy hả? Dạ. Làm gì làm gì bạn? Dạ, nữ dạ, hộ nữ sinh. sinh ạ Rồi, để xem bên uh, Nam bạn đang làm gì Xin mời bạn Nam Chào bạn Dạ, em chào anh Bạn tên là gì? <laughs> Dạ em tên Nguyễn Bá Hiểm Bạn đang làm nghề gì? Em là kỹ sư của công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tháp Kim Bạn làm kỹ sư? Kỹ sư dạ. Kỹ sư về gì? Kỹ sư về uh, kết cấu ấy dạ. Bạn đã làm công trình nào? Công trình ờ, hiện tại đang làm công trình trên uh, Bình Thuận này To không? To lắm Chứa hàng triệu khối nước À vậy à? Dạ. Một cái người có tài như vậy uh, Nhìn cũng điển trai như vậy, lịch dạ. sự như vậy Tại sao chưa có người yêu? có lẽ là mình vẫn chưa đủ tinh tế để khống chế tình yêu anh chưa đủ tinh tế để khống chế hay vậy ha <laughs> ủa tình yêu vậy là phải khống chế hả khống chế là sao bạn nói chung là nó trong tầm quyền kiểm soát thì mới à em nghe chưa nếu bây giờ em làm à, đối tượng tình yêu của bên đó là em là nằm trong tầm kiểm soát của bên đó <laughs> nha bây giờ chị hỏi em vấn đề chị với linh đang tranh cãi nè bây giờ dạ. hiện tại là trước đây em đã có ờ, bao nhiêu mối tình rồi dạ một ạ một dạ cũng có gọi là chút kinh nghiệm để trao đổi đúng không bây giờ chị hỏi em nè hiện tại bây giờ phụ nữ người ta cứ quan điểm là không cần đàn ông có con hơn cũng được nếu thì em nghĩ sao Tạ dạ, ừ, theo suy nghĩ của em ấy ạ nếu như mà xác định từ ban đầu mà lấy chồng á thì mình sẽ chọn một người làm sao mà đối xử tốt với mình rồi biết là quan tâm lo lắng cho gia đình nữa thì lúc đấy thì ờ, nếu có con thì chắc là nó sẽ hạnh phúc hơn đúng rồi đương nhiên là như vậy dạ. nhưng mà bây giờ em nghĩ sao việc là hiện tại giờ nhiều bạn trẻ là không không không cần đàn ông <laughs> chắc họ giỏi giang quá họ giỏi giang quá còn riêng em là em vẫn cần đúng không dạ nên hôm nay đến đây ạ vẫn cần vẫn cần đó thế bây giờ em yêu cầu ờ, em cần như thế nào về người bạn trai người đàn ông của mình dạ người bạn trai của em thì uh, cao tầm mét sáu bảy trở lên ừ. uh, có suy nghĩ chín chắn biết là quan tâm đến người khác không gia trưởng không gia trưởng dạ còn à, nếu về à, vấn đề hút thuốc với lại uống rượu, rượu bia á thì um, trong cái mối quan hệ ví dụ giao tiếp này kia thì chút chút ít thôi cơ còn nhiều thì em không muốn làm thị nở không muốn làm thị nở thì là chí phèo hay uống nhiều ấy ạ gặp mặt ăn vạ đúng không dạ đúng <laughs> quê bạn ở đâu dạ em ở thanh hóa thanh hóa cả hai người đều là cùng quê thanh hóa đó anh ủa bên đó thanh hóa luôn dạ thanh về hóa đồng luôn. hương rồi dạ, dạ. <laughs> đồng Tết hương được cảm tình nhiều hơn đúng không về quê rồi chung thể. một lượt cũng đỡ ha ừ. theo bạn thì à, cái người yêu của mình cần có những cái điểm tốt như thế nào điểm tốt người em thích một người nói chung cũng phải một cô gái năng động ờ, nói hơi nhiều xíu tại sao lại nói nhiều vì em nói nhiều quá cô ấy nói nhiều bớt đi cho em hãm lại <laughs> không thích gì, gì ở người phụ nữ người nữ là một cái mà bướng quá chẳng hạn hoặc lười quá hoặc là về nữ công gia tránh là không biết là không được ừ, tức là phải biết cái đó đúng không lười thì chắc Tại bên này không có em, lười em đâu em đàn ông em còn biết mà à rồi ngoại hình theo bạn thì <laughs> bạn thích ngoại hình như thế nào nói chung là ừ, ừ, tính cách thì ưu tiên hàng đầu anh ngoại hình thì có thể xét sau nói chung cô gái phải cao mét sáu đến mét bảy rồi à, tóc dài da trắng ờ có má lúa hoặc răng khểnh trời ơi vậy mà nói uh, xem ờ, tính tình trước không cần ngoại hình à, ngoại hình nói ra ngoại hình thấy ghê luôn luôn nội ơi trời ơi đây là hình mẫu lý tưởng quá hả hình mẫu lý tưởng lý tưởng hả <laughs> em em dạ. à, em thích bạn trai em sao ngoại hình á thì chị qua chị coi cho ừ, cũng to cao nhưng gần liên ấy ạ to cao như anh quyền linh dạ anh không có to cao nha <laughs> dạ anh hơi mập chút thôi ờ, con da con thì cần tốt để chị coi cao thì chắc là có cao rồi đó mà không có to bằng anh linh em lấy vợ về vợ nó bồi dưỡng cho to à lấy vợ về vợ bồi dưỡng cho to mà sao em nói là ngoại hình quan trọng thứ gì mà em đưa ra tiêu chuẩn gì mà nhiều quá vậy hôm nay là hình mẫu lý tưởng nhé. chứ chị còn ngoài đời không sao không cần lý tưởng vậy cũng được đúng dạ. không chỉ cần tốt là được đúng không vâng. chúc mừng em chàng dạ. trai à, dạ. kỹ sư này thì à, nói chung là phong thái hết sức là gọi là nghệ sĩ ha nhưng <laughs> để xem bạn gái thế nào à, lên dạ em cho anh chào em dạ <laughs> nữ hộ sinh em à, bắt đầu nữ hộ sinh bao lâu rồi dạ em học thì à, học 3 năm còn đi làm mới một năm à vậy à dạ em có thể nói cho anh nghe cánh đàn ông nghe chút xíu cái người chuẩn bị sinh ra cái niềm vui lớn nhất là gì niềm vui là chuẩn bị đón một à, thành viên mới trong gia đình ạ à, em ơi lúc mà em khám thai hiện nay có nhiều người có con mà không có chồng không dạ cái đấy um, thường thì à, không ạ không hả dạ hay là em khám chính thức cũng có mấy người khám chui không <laughs> có chính thức chứ ạ với lại làm ở trung tâm y tế nữa mà anh à <laughs> bạn ở đây có nụ cười rất là gì có duyên <laughs> rồi bây giờ thì chúng ta kéo màn lên để cho Rồi. hai bạn gặp nhau chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không kéo màn lên à. ngại quá có gì đâu ngại em mình coi như mình đang đỡ đẻ đi rồi hai phút bắt đầu dạ chào em à, trước đến chương trình thì em cũng có bông hoa tặng dạ. em cái này là quà sơ cua vì quà dạ. quà thực sự là đang trên đà lạt chuyển về dạ em vâng, cảm ơn Dạ anh Ờ, trước tiên thì ờ, phụ nữ luôn được ưu tiên thì em muốn hỏi gì với anh không? Dạ, anh Thanh Hóa anh ở huyện nào ấy ạ? Không, ờ, anh ở thị xã Bỉm Sơn À, em Hà Trung, rất gần nhau ấy ạ Dạ, em có tìm vào duyên số không? Dạ, duyên số là có Có Vâng ừ, Thì em có nghĩ đây là cái duyên của ông trời ờ, sắp đặt không? À, duyên thì chúng ta trong cuộc sống mà nếu như gặp một ai ấy, thì chúng ta có duyên đấy ạ Còn ừ. có số thì em không biết em anh nghĩ là việc bây giờ chỉ cần thiết nhất là em bóng trương còn lại cứ để anh lo trời trời ơi một cái lời đề nghị em cứ nhấn chuông còn chuyện đòn lại để anh lo đó là lời đề nghị của chàng trai còn bạn đề nghị thế nào Đấy, hay hay hay nhất là khoái hay nhất là không tại điệu cười em nói như thế có ai khen nụ cười không em có chưa? đồng tiền mà có đồng điếu có ai khen nụ cười em chưa dạ có chứ ạ nhiều chàng trai khen đúng không dạ không toàn các cô làm dung thôi ạ <laughs> rồi nhanh lên còn 30 giây nữa ừ. anh có người gia trưởng không à không anh người uh, dễ bị bắt nạt lắm à tâm. thế được em lại hơi đánh đá hết giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu 1 2 Và 3 Hết thời gian à, hình như à, bạn gái à, bạn có vẻ hơi hồi hộp bối rối nè ừ. lý do tại sao vậy tại dạ, bối rối trước anh anh hỏi nhiều quá nghe của chàng mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu xin mời bạn thường thì à, cũng có rất nhiều bạn gái đến với chương trình với tà áo dài Việt Nam nhưng mà hôm nay là đầu tiên tà áo dài màu trắng màu trắng rất là tinh khôi à, bạn tên là gì dạ em tên Thu Hiền ạ Hiền năm nay bao nhiêu tuổi dạ em 29 tuổi 29 dạ hiện hiện đang làm gì dạ em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ à, giáo viên dạy về môn gì em Ừ, em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả à, các môn tiểu học dạy hết tất cả các môn ha rồi Hiền rất là hiền Đang dạy học ở Long An 29 tuổi Cũng Xin lớn rồi đây chàng trai của chúng ta Chào bạn à, Bình tĩnh, bình tĩnh Bên kia là bạn Hiền Giáo viên 29 tuổi Còn bạn Dạ em tên là Nguyễn Văn út năm nay em 30 tuổi Dạ em làm nhân viên văn phòng cho công ty uh, trung tâm nghiên cứu sinh học Biosin Ở đâu? Dạ ở Hóc Môn Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ tại uh, tiền chưa đủ để rước người về nhà Bao nhiêu thì mới đủ rước ờ, bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về mà mình thấy mình lo đủ cho người ta đủ no đủ mặt là được rồi tức là giờ chưa đủ để lo cho ta no được chưa đủ mặt luôn ủa bạn bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả dạ thì cũng uh, nói chung là đủ sống đủ sống thôi dạ. bạn sống uh, đang sống một mình hay sống với gia đình dạ sống một mình một mình dạ. tức là có nhà riêng rồi dạ chưa ở nhà trọ à tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây <laughs> à, cũng tạm nói chung tạm hay là gần đủ rồi à? gần đủ hả đủ. có gửi ngân hàng rồi đúng không à vậy à, được rồi hiền ơi thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa dạ có bà cảm thấy mình trễ chưa hay cũng trễ trễ rồi cũng trễ trễ rồi ha dạ thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà công việc thì cũng tương đối ổn định sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ sắp sắp thôi bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình muốn bạn trai em ờ, cao khoảng mét sáu trở lên Tính tình thì không ờ, nóng, ừ, không để tóc dài Không để tóc dài Bên đây tóc dài thọn luôn Rồi, đi luôn Bạn ấy chơi thể thao với biết nấu ăn Tại em nấu ăn cũng hơi tệ Bên đây thể thao giỏi luôn, tập tạ nè Đúng đã lắm Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn bạn Dạ, cái đó thì ờ, rất là giỏi luôn Rất giỏi luôn đúng không? Dạ. Rồi, ở, ở Đó mình à. mà phải nấu ăn chứ nhưng mà người ta nấu thôi em cũng phải rửa dọn nha dạ anh ta nấu em ăn người ta nấu em ăn đó là nhu cầu của bà bên kia còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào à, nói chung người bạn gái của em là phải cao ờ, khoảng mét năm mươi trở lên là được rồi rồi à, không mập quá không ờ, không nhuộm tóc nha không, không. nhuộm tóc Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc mà nhuộm quyền không, của ta nếu mà nhuộm ờ, nếu là nhuộm màu tối tối thì được mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn thì bên đây vàng khè Những hai like được không? Hai ba like được không? Dạ không Không luôn hả? Thấy chưa chị các thường nhiều hai ba like đó <laughs> Tại sao lý do em không thích kỳ vậy? Tại... Nhuộm tốt đâu, nhuộm like đẹp chứ có gì đâu Phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á sao gì đâu người Chết hiện rồi. đại mà ủa em, em xăm hình này bao lâu rồi em dạ hai năm chị hai năm rồi hả dạ Ủa, tại sao xăm rồi, rồi. tại em thấy nó đẹp ờ à, tại thấy đẹp nên xăm tiêu thôi rồi. rồi chết rồi không thích xăm nên coi xăm rồi bình thường mà em có sở thích gì <clears throat> dạ em thích uh, đọc sách thích đi du lịch đọc truyện đọc sách đi đọc truyện gì dạ đọc truyện tranh á đọc truyện thiếu nhi phải không dạ. để dạy cho mấy kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì dạ vậy là yêu trẻ con lắm đúng không muốn mấy đứa con nè em muốn nhiều đứa con lắm nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn hai đứa muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho đâu Bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn Thì đẻ được mấy đứa Em đẻ ờ, chừng nào còn khả năng thôi Trời ơi Nè bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè Bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á Là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó Mà bây giờ bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi Bây giờ làm sao đây À nhưng mà bớt xăm nhỏ hơn bự chị nó to to đổ mồ hôi rồi bên đây đổ mồ hôi nguyên một cái bên con kia. bò cạp trời ơi trời bạn muốn đẻ mấy đứa à, đối với em là hai đứa là đủ ờ, bên kia tao rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn không không sao đâu có gì giờ em ờ, em tư vấn thêm tư vấn hả yeah. Dạ. nuôi mà vợ chưa nổi nó mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi trời ơi trời nghe nói dân, dân ờ, bên long an đúng không dạ long an hát cải lương được rồi nha đi hát cải lương không em dạ em hát karaoke không chị Chứ hát karaoke hả nhưng mà dạ. hát cải lương được không cải lương em hát được hát được làm câu nghe coi cái coi nhưng em không có thuộc làm sao em hát được làm câu thôi cho em một phút chuẩn bị bên đây hát trước bên đây dân thành phố hát nè không anh là cái gốc của em cũng bến tre nếu mà đi qua long an hiểu gần ồ à, dạ. bến tre à rồi bến tre cũng biết hát cải lương luôn vô cầu dòng khổ nghe cái coi hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mây tình yêu quê hương không bến không bờ nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ miền hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em mất mát đau thương càng cao giọng hát thôi thôi cái đắng mặn nồng càng thơm ngát tình ta hát cà lưu tôi khoái à miễn có hát cà lưu tôi khoái à trời ơi sao em một mình thua hả thôi em chịu đếm vế anh hát hay quá chừng rồi bên đây thua bên đây người ta chơi từ sâm bồ cạp sao hát giọng cổ được không mệt ghê rồi bây giờ để coi để coi cô bên kia coi sao rồi xăm một cặp tôi coi cái cái, cái xăm cái cỡ nào trời đất ơi sao mày xăm cái hình bự như vậy xăm bự cho người ta biết mình có xăm anh à vậy hả dạ chết rồi ở bên ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh khoảng 45 kg thôi đừng có để hết khả năng nha dạ để không nổi đâu để hết khả năng không lớp luôn á rồi được được coi vậy với xăm xăm với dễ thương lắm hay xăm da. con cạp ngay cái ngay ngay cái cái tán này nè chào em hát giọng cổ hay quá hen bến tre có trồng dừa không em dạ có chị vậy hả ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió thôi được rồi đủ rồi mệt được được được em có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha kéo màn lên chuẩn bị đưa hình xăm cho ta coi đi cảm ơn anh ạ hai phút bắt đầu anh ở bến tre em nghe nói con gái bến tre xinh dễ thương lắm mà nhưng mà Sao anh trai xấu quá à <laughs> hỏi gì hỏi em đi Ủa em dạy tiểu học hả? Dạ em dạy tiểu học Rồi nếu mà nếu mà nửa về bánh Tre em có về không? Ừ, anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về <laughs> Không cái chuyện đó thì ờ, nếu mà được thì chắc ok Nhà anh ba mẹ làm gì? Ba mẹ làm vườn trồng uh, trái cây á Vậy em về đó em có làm giường không ta? Không, vậy với em chỉ đi dạy thôi <laughs> Vậy thì em chấp nhận được Trời ơi <laughs> Còn gì nữa không? Nhanh, còn có 30 giây thôi, nhanh lên các bạn ừ, Anh hỏi gì hỏi lẹ lên đi Hỏi <laughs> lẹ lên đi Hỏi hỏi lẹ gì lẹ dữ vậy thôi ờ, nếu mà đẻ thì mình có hai đứa thì chắc nuôi đủ rồi dạ ừ, nhà nước chỉ cho phép em được hai đứa thôi ạ à. như ừ, vậy dễ chăm sóc hơn dạ tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiều cũng đâu có được hết giờ chưa vậy hết giờ chưa anh hết giờ chưa anh cho nữa đó thêm nữa cặp này dễ thương quá nhìn nữa đi hai người nói chuyện nữa đi cái cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi thôi <laughs> hết giờ chưa cặp nào dễ thương cặp này thôi mình để hai đứa thôi nhé mua được đâu được anh nhà nước bắt có hai đứa thôi và bây giờ là ba tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau một hai dạ ba hết thời gian Nãy giờ chỉ có trường tập thôi chứ một cô gái hết sức là tươi tắn dịu dàng ha một cái nụ cười rất là tươi à, rất là duyên dáng được em thấy à. cặp đôi này là em thấy em hài lòng bạn thấy sao bạn thấy sao dạ thấy à. cũng được cũng ờ, vừa cái mẫu người của em ờ, chọn thấy hạnh phúc chưa gật gật gật cắm tay cái đi à, cái đó để hôm sau anh thôi không đi thì cái ngay cặp thì đã vậy. đâu có cặp này dễ thương lắm nha lẽ anh em không không duyên rồi rồi chúc mừng các bạn